mà mà sang lắp mặt bằng nếu mà làm con đường này và thì lô gấp của mình đây là lô gấp như thế nhà đây là lô gấp của mình và diện tích ở đây nó có diện tích như thế này 14 nhân cho 14 nha à gọi là chuông nhưng mà 14 hay mấy á 14 hay 37 à, bên kia cũng 14 à, phải mấy à, ba mấy đó nói chung mình không có nhớ chính xác nhưng mà thực, thực tế là mình chỉ cho 14 đây nha, và như vậy thì lô gấp này của mình đây là đường 5 mét nha cả nhà đường này là đường 5 mét nha à, với hè thì mình cũng có thấy bên à, trong kia người ta chừa ra khoảng 3 mét, à, chừa ra khoảng 3 mét. và lô đất này à, là lô đất mà cũng đã có thổ cư rồi thổ cư thì là 83 83 mét vuông nha cả nhà hơn 83 nha và đây đây chính là lô đất của mình thì à, cả nhà tính từ cái góc này à, tính từ cái góc à, góc cái à, bò này cả nhà thấy ạ à. Nếu mà tính từ mép kia thì trừ ngay chỗ trụ điện á Đi theo cái mép này đi ha Rồi đi theo cái mép này nè nhà Đấy ngay chỗ trụ điện này này Đó từ từ hàng rào này chính xác ngay từ hàng rào này Nhà thấy không ạ à? Từ ngay hàng rào này Đi thắng ra đây Đây à, chính là lô đất Đây Rồi lô đất này như cả nhà thì thắng vào bên trong kia về vào bên trong này đó thì đây cái cái này cái này chính là cái ờ, hình dạng của lô đất và đây là lô góc nha cái chỗ này là chỗ bo cua tròn như vậy thì à, lô đất này có giá là 1 tỷ 300 triệu có tổng cộng dự diện tích tổng cộng là 192 mét vuông và thổ cư là tà hơn 83 mét vuông và nằm ngay vị trí là gần với đường DH609 và đường DT744 cách ngã tư Phú Thứ tầm khoảng là 800m 800m nha cả nhà đến nó khoảng ờ, một cây số nói chung nằm trong khoảng đó và từ vị trí này à, chúng ta có thể di chuyển được ờ, đến tất cả các tiện ích xung quanh ví dụ như là chợ trường học à, bệnh viện đặc biệt là ờ, khu du lịch đại nam à, từ vị trí này đến khu du lịch đại nam chỉ tầm khoảng là một km một năm cho đến là 2 km thôi à, rất là gần và từ vị trí này thì à, chúng ta có thể là đi đến thành phố Hồ Chí Minh à, bằng những con đường ví dụ như quốc lộ 13 thì từ đây ra quốc lộ 13 chắc tầm khoảng là hơn à, 2 km tức là tầm khoảng hai cây rưỡi à, đến khoảng là ba cây thôi nói chung là rất là gần nếu như vậy thì à, ở khu vực này mà nếu như cái nhà đầu tư á thì mình thấy cũng khá là tiềm năng tại vì sao khu vực này thì à, à, nói về trung tâm mà thị xã Bến Cát thì nó cũng không có gần lắm nhưng mà đỡ vào đầu tư thì mình thấy là có thể đầu tư được và khả năng sẽ lợi nhuận cao khi mà con đường này này cả nhà khi mà con đường này mà đã làm xong á thì đương nhiên là giá khác rồi còn hiện tại đang đang trong quá trình làm đây con đường đây nó chạy thẳng ra cái à, chỗ ngã tư phú thứ luôn á chạy ra tới ngã tư phú thứ á thì đường này là đường đỡ ít nha cả nhà thì à, cái nhà mà muốn ờ, biết thêm thông tin chi tiết về lô đất này thì cứ liên hệ mình theo số điện thoại 0972 332 894 và trước khi kết thúc video này thì ờ, cả nhà hãy xem lại vị trí lô đất cũng như hình dạng của lô đất nha đây đi ờ, theo theo mình ạ bây giờ mình sẽ bắt đầu từ cái mép bên này để bắt đầu từ cái mép bên này đó cái nhà hình dung nha ở con đường này thì nó cũng thông qua bên ngã tư đường DH số 09 à, nhưng mà mình phải đi vào bên kia mình ra những cái ờ, đường đường trẻ khác nữa rồi mình sẽ tính từ cái mép này đi ha đây cả nhà thấy à, từ cái mép hàng rào này chúng ta sẽ à, đi thẳng vào nếu mà tính từ sau thì đi thẳng vào bên trong kia tấm mép hàng rào kia cũng đã đưa cũng đã rào hết rồi đó mà bên này người ta rào hết rồi rồi cứ thẳng ra đây đây cứ thẳng ra đây Cái nhà nhìn lại hình, hình dung được cái lô đất nha ngang là 14 ờ, hơn 14 nha cả nhà và chiều sau cũng hơn 14 nói chung nó là một cái hình vuông á rồi đó bao cua từ đó bao cua ra đây bao cua ra đây cái nhà thấy không ạ đó bao cua ra đây và tới chỗ vị trí này rồi tới vị trí này tới vị trí này rồi đi thánh vào trong trong kia thì đây chính là cái lô đất tổng diện tích 192 mét vuông có hơn 83 mét là thổ cư và ở đây đã có số sẵn rồi thì chúng ta mua thì chúng ta công chứng liền ngay thôi rồi từ vị trí này chúng ta có thể di chuyển được ờ, đến tất cả những cái tiện ích xung quanh như chợ bệnh viện ờ, trường học rồi ờ, đại um, khu du lịch Đại Nam ra quốc lộ 13 và chúng ta có thể đi về hướng bên tay phải này thì chúng ta sẽ về dầu tiếng từ vị trí này về đi ra dầu tiếng thì chiếc tầm khoảng là uh, 3 km chiếc tầm đó rồi thì bây giờ cả nhà hãy theo chân mình để đi xung quanh à, đi ra bên ngoài để mà biết được cái kết nối giao thông cũng như là những tiện ích xung quanh ở bên ngoài những cái nhà rồi cái nhà hãy theo trong mình ạ